các quan hệ lỗ xuất tính là điều nam giới đang tìm kiếm và tìm hiểu hiện nay rất nhiều các bạn bởi vì các tình trạng với xuất tính sớm chỉ đi trở lại tiền đang diễn ra rất phổ biến ở người đàn ông thì trong hôm nay em sẽ đưa đến cho các bạn một số cái biện pháp để giúp cho các bạn có thể quan hệ lỗ suất hơn chống được các tình trạng với xuất tính sớm và kéo dài thời gian quan hệ các bạn ạ thì cái biện pháp đầu tiên mà mình muốn mang để cho các bạn đó là các bạn có thể sử dụng các dòng sản phẩm bao cao su kéo dài thời gian quan hệ nhé các bạn đây thì trên tay của mình là bao cao su X-Men một sản phẩm đến từ Thái Lan sản phẩm này với các công dụng thứ nhất là không trạng thái ngoài muốn thứ hai là ngăn ngừa các căn bệnh xã hội thứ ba là kéo dài cái thời gian quan hệ thời gian làm tình cho người đàn ông và thứ tư nó sẽ giúp gia tăng sự kích thích sự khoái cảm khiến cho người phụ nữ có thể dễ dàng lên đỉnh nha các bạn đây rất là cao cấp và sản phẩm này với các ưu điểm là cực mỏng các bạn ạ không làm không làm mất cảm giác và sẽ làm cho người phụ nữ lên đỉnh tốt hơn và khiến cho người đàn ông sung sướng cho nên sản phẩm bao cao su X-Men hiện nay đang được rất nhiều các đám dễ ưa thích và sử dụng thêm một lốc bên mình bán theo 10 hộp nha bạn một lốc sẽ có 10 hộp đây cái biện pháp mà sử dụng bao cao su ít mén này thì rất là tốt cho bạn ạ nhưng mà đối với cả cặp đối đặc biệt là các, các cặp vợ chồng thì họ không thích quan hệ tình dục qua cái bao cao su thì các bạn có thể sử dụng thứ nhất đây cái biện pháp ừ, sử dụng bằng sản phẩm gọi là da bối em lá giúp kéo dài thời gian quan hệ các bạn ạ đây bạn để cái chai gheo của nó thì sản phẩm này sẽ giúp cho anh nam vợ có thể kéo dài thời gian quan hệ thêm nha bạn từ 15 tới 20 phút tùy về sức khỏe cái cơ địa của mỗi người đây nếu nó nhỏ các bạn nhỏ mà là có vỏ thế thì anh nam giới nam bị xuất tinh sớm không, không kiểm soát được cái quả trình xuất tinh của mình thì các anh có thể sử dụng sản phẩm gel bôi em lá này nhé đây thế đối với sản phẩm này thì cách sử dụng cũng khá đơn giản thì đầu tiên trước khi quan hệ thì tốt nhất là các bạn vệ sinh sạch sẽ cái cơ thể cái phân cầu nhỏ của mình các bạn lấy một cái lương kéo các bạn tâm hai hạt kéo cảm ơn bố là những phần dương vật chủ chủ trọng các bạn chủ trọng vào phần đầu và phần thân bởi vì ở đây sẽ có nhiều dây thần kín hơn các bạn bối vào giờ sẽ thẩm thấu nhanh hơn sau các bạn bối vào các bạn đợi khoảng 10 phút là các bạn có thể quan hệ tình dục một cách bình thường rồi nó sẽ kéo dài thêm cho các bạn từ 15 tới 20 phút ví dụ bình thường các bạn quan hệ 5 phút nha bạn Thế khi bạn sử dụng sản phẩm ghe bôi em lá thì cái thời gian quan hệ của bạn sẽ được tăng lên từ 20 tới 25 phút cho bạn cộng thêm rất nhiều đủ để khiến cho người phụ nữ thỏa mãn và giúp cho các anh xung thoải, thoải mái hơn trong cái cuộc yêu của bạn ạ. Đây, chinh phục người phụ nữ. ghe bôi em lá thì sản phẩm này đang được rất nhiều các anh trang ưa thích và sử dụng bởi vì cái thì kẻ của nó rất nhỏ gọn tiền lời bỏ vào túi quân cũng được bạn ạ những lúc mà mình quan hệ thì mình chỉ cần bối bối vào lúc mà mình đi tắm mình bối vào là sẽ không ai biết kể cả người phụ nữ hoặc là các bạn có thể sử dụng các dòng sản phẩm về chai xịt chống xuất tinh sớm giống như là chai xịt erot này thì đây là hàng cao cấp của nước Đức nha bạn nó rất là mặn nó còn tốt hơn cả ghé bôi em lá nữa thêm một chai như vậy với dung tích là 30 miếu thì các bạn có thể sử dụng tâm 60 lần đây và mỗi lần các bạn sử dụng nó sẽ giúp cho anh có thể kéo dài cái thời gian quan hệ từ 30 phút tới 60 phút tùy theo cơ địa của mỗi người ở đây sẽ có phân mã vạch nha các bạn các bạn có thể check các thông tin về nguồn gốc xuất xứ thành phần từ đây các bạn thấy không hàng từ đất các bạn đây là cái hộp của nó đây các bạn thấy không đây là thông tin các bạn số điện thoại rất đầy đủ thế sản phẩm trái xịt chống xuất tinh sớm này với cái thời gian quan hệ tình dục cực lâu trên 30 phút, thẩm thấu nhanh qua giá và an toàn tuyệt đối. Đây là dòng sản phẩm trái xịt cao cấp nhất hiện nay được nhiều các ống được nhiều các quỷ ống tìm kiếm và sử dụng nhé bàn Sản phẩm này sử dụng cũng rất đơn giản, thì các anh chỉ cần xịt lấy phân cầu nhỏ trước khi quan hệ từ hai tới ba hơi cho các anh xóa đều các anh đợi từ 5 tới 10 phút là các anh có thể quan hệ tình dục trên 30 phút nha bạn rất là lâu rất là hiệu quả 100% có tác dụng của bạn ạ hàng cao cấp từ đất thế cả các nam giới nào đặc biệt là những cái trang trai ở lứa tuổi 30 40 40 các bạn vì áp lực công việc gia đình bên nội bên ngoài hay do cơ địa tuổi tác trình đến cái quá trình quan hệ tình dục chỉ đã rất là ngắn không làm cho người thủ, phụ nữ thỏa mãn thì như đàn ông xấu hổ thì các bạn tốt nhất là các bạn hãy sử dụng sản phẩm chất Tessit độ này để chặn các tình trạng những cái hiện tượng xấu hổ không đáng có các bạn ạ đây còn những trong sản phẩm mà mình nêu trên đều có tác dụng là kéo dài cái thời gian quan hệ các bạn nhưng mà nó chỉ giúp cho các anh nam giới nào mà có dương vật có thể cứng cứng cứng thì sẽ có tác dụng còn đối với các nam giới nào mà dương vật không thể cứng cứng thì các bạn có thể sử dụng dòng sản phẩm thuộc cương dương giảm phan trang số thân dược cương dương đến từ Nhật Bản là một trong 10 dòng sản phẩm thuộc cương dương tốt nhất hiện nay các bạn đây sản phẩm này với các thành phần chỉnh đến từ thiên nhiên chủ yếu là nhân sâm nhung hữu tinh hoan của bao tây tàng giúp bổ sung lượng testosterone tự nhiên giúp cho các anh nam giới có thể cưỡng cường cầu nhỏ một cách tối đa hoàn hảo trong một cái thời gian lâu và bên cạnh đó nó cũng sẽ giúp cho các anh nam giới có thể kéo dài cái thời gian làm tin nha các bạn thời gian quan hệ tình dục hàng cao cấp đây mã vạch các bạn cái thông tin từ đây một viên như vậy sẽ có tác dụng trong vòng 72 giờ nha các bạn một hộp sẽ gồm 16 viên à. ở bên trong là sẽ có thứ nhất là một cái hộp thuốc có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật và tiếng Anh các bạn đây thì giải pháp tiếng số trong sản phẩm thảo dược cương dương vì thể nói rất an toàn cho sức khỏe các anh có thể sử dụng hàng ngày cũng được các bạn sử dụng hàng ngày khi mà các sử dụng hàng ngày thì họ sẽ điều trị và họ sẽ tăng cơ cái sức khỏe cái sinh lý của người đàn ông V6 các bạn ạ và nó sẽ giúp cho các anh có thể chống được cái sự lão hóa và nâng cao ham muốn tình dục cũng dụng như là chất lượng tinh trùng hoặc là các anh có thể sử dụng trước khi quan hệ từ 45 tới 60 phút các anh uống một viên sau khi anh uống vào thì các anh hãy đợi từ 45 tới 60 phút là cái phân cầu nhỏ của các bạn nó sẽ cứng cứng một cách tối tối đá và cái thời gian quan hệ tình dục cũng sẽ được lâu hơn các bạn ạ thế những ai đang muốn tăng cường sinh lý phải mạnh muốn kéo dài cái thời gian quan hệ muốn yếu lâu hơn thì có thể liên lạc với số hotline 033 22 77 468 hoặc nhắn tin qua Zalo sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ thêm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip bên sau